ok DCB miền Trung chào toàn thể nam đam mê nha đây, đây, đây à, tranh thủ à, nắng nắng ngót ngót vậy nhưng mà trời gió quá nha anh em gió to quá cắm cò giả bên ha đây cái củi đây nha anh em đấy em biết à, quy ba lỗ cấu hình cao nha đây nha anh em cắm cò giả mà <laughs> không có mẹ còm á anh em ơi đừng có một con duy nhất một con một cái hai anh em mình giờ hai anh em mình dẹp dẹp nha hai anh em mình dọn dẹp rồi hai anh em mình đi bắn con ngói nha đi sẵn sàng đi bắn bắn dạo chứ không có còi nha anh em ngói nha anh em sáu mươi hả sáu lăm đúng không anh anh em mát bóc phát rồi mày ra gần xe đi vô gần có bốn năm chục mét nha anh em quét quét quét quét quét mày xỉu xuống nước làm rất là thôi đứa ờ, con này ừ. sáu mươi mấy anh em nhiều lớp không kể nhanh lên bảy mốt bánh này lên rất anh con bảy tư mấy anh em nhìn hả mày nhìn hả mày <laughs> rất rồi rất rồi để xuống rồi cắm xuống xong rồi ừ. đây anh em bộ cắt anh này. cắm thẳng này, cái khô này cắm thẳng xuống dưới cắm thẳng xuống này. nhét vào chúng này vừa ức luôn này vừa ức ức ức này vừa đây này ấy y xuống đủ mà giữa ức luôn này <laughs> y luôn em mười vậy đó ừ chung giữa cái giữa chắc giữa chắc ba luôn giữa chắc ba luôn giữa <laughs> chạy đâu ok anh em sát cái đường trăm hai trăm hai mươi mấy cho anh em này không có ly hụt đâu trăm hai mươi lăm ngay sống lưng luôn rớt ra nè anh em này cò cuối bờ đấy cuối bờ mấy mấy trăm hai tư ngay mình ra lệnh vặn gần trăm ba nha vặn ra sang trăm hai bảy tại vì bắn tầm tầm tầm ngang tầm khác á như em chơi kinh nghiệm nha kinh nghiệm là biết mấy em chống được từ mình mình test một phương á mình test một phương ờ, một trăm tám mươi độ thì đem xuống khác còn đem lên khác đục mai quá trời luôn các bạn ha nói chung là trăm mấy quả đò thì mình không quay đâu quay cho anh em coi cho vui chín tư mấy nè chín sáu mấy của con tàu đây nè 96 mét 78 này 90 này đây bảy con cò chín mươi sáu mét nãy vô băng mới rồi phải dùng mới là có đạn rồi đúng không Mình nhớ Vô mới rồi các bạn nào <laughs> Đây nha anh em đủ ừ, mà chú có đạn không mẹ đạn đào lại đào lại đào lại đào lại anh em má đào lại mới đẹp này đấy đấy cho anh em một con nha mày tí số mà đào lại mày này con này 100 mấy anh em nè để cánh nè chết luôn rồi chết luôn nha anh em cây nha tầm mét nha cậu đúng không cây nè 65m trên bờ cá cây dạ. nhà này 76 mét Đó. Nhà anh em ơi, thì chúng mất căng. Cò cò cò cò ờ, chiên ờ, chấm muối xả nha ừ. trong trong trong trong nam mình là chỉ hay mấy món này ừ. uống rượu trắng đang que rồi uống rượu trắng rồi thịt lại làm đóng cái gì cũng bằng chiên như ngon mình thịt lên bây giờ nhắc mà không chạy không cò ra mà không không nhưng mà có trong đồng rộng mà trộn đều hết tỏa được không ừ. nói cho mềm mình cứ bắn không lắm ừ. mấy ông qua mấy em nấu xong mình tới mình ăn bằng không <laughs> mình bắn mình mệt xong mình vô mình làm xong mình làm xong mình nhưng mà hôm nha